một kiếp phong ba bao nhiêu phong trần ta đã qua Cuộc đời nối trôi đôi khi ta chìm trong xót xa Khi ở trên cao cũng có khi đôi chân vấp ngã Nhiều khi khôn khó nhìn lại chẳng còn ai bên ta Lời nói nhân gian liêu hoa như lời mây gió bay Vừa cười nói đây xem nhau như tình thân trước nay Từ trăng đôi tay mới hay ai là người tri kỷ bạn ai bè ai sẽ là người còn bên ta gầm suối nhân gian bao nhiêu người nhưng để gặp được người gọi là anh em sóng chân vẫn sẽ săn vai cùng nhau là nhân duyên của cả trăm năm vì thế ta phải chờ con người anh em vẫn giữ cái nghĩa cái tình ai sang ai hèn thì vẫn là anh em điều đó không thay đổi kiếp phong ba bao nhiêu phong chuẩn ta đã qua cuộc đời nối trôi đôi khi ta chìm trong xót xa khi ở trên cao cũng có khi đôi chân vấp ngã nhiều khi khôn khó nhìn lại chẳng còn ai bên ta lời nói nhân gian điêu hoa như lời mây gió bay vừa cười nói đây xem nhau như tình thân trước nay Chẳng đôi tay mới hay ai là người chi kỷ Ai bạn ai bè ai sẽ là người còn bên ta Gặp giữa nhân gian bao nhiêu người Nhưng để gặp được người gọi là anh em Sóng chân vẫn sẽ săn vai cùng nhau Là nhân duyên của cả trăm năm Vì thế ta phải trân trọng Một ngày là anh em mãi mãi là anh em Cuộc sống bon chen quay về một sớm thôi lúc đó cũng chẳng thể mang đường chi. xuân vui khi còn người anh em vẫn giữ cái nghĩa cái tình ai sang ai hèn thì vẫn là anh em điều đó không thay đổi gầm giữa nhân gian bao nhiêu người nhưng để gặp được người gọi là anh em sống chân vẫn sẽ sán vai cùng nhau là nhân duyên của cả trăm năm vì thế ta phải trân trọng một ngày là anh em mãi mãi sang ai hẹn thì vẫn là anh em điều đó không thay đổi